rồi ok xin chào lộc phát mai gửi đến lời chào thể anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha đó đến với mình mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn bầu cua bầu cua chip báo rung anh em chip báo rung ngày xưa anh em mình đi chơi á thì nó sẽ có là chip 6 mặt còn ngày nay anh em mình chơi còn ngày nay anh em mình đi chơi nha anh em nó sẽ có chip 4 mặt nha anh em đây mình sẽ mở ra và test luôn cho em tại chỗ hiện tại á bên tay mình là một cây 6 và một cây 4 đây cây này là cây 6 mặt nè để mình gỡ nó cho anh em coi luôn nha đó gỡ đó luôn mình để tạm thời đó hai cây mình rút anten để cho anh em phân biệt nó dễ nha đó đây chip 6 mặt anh em nè đó ok không đây chip 6 mặt cho anh em đó để cho anh em coi cho rõ nè đó mình thả xuống này 6 mặt nè đó rồi tiếp theo này chip 4 mặt nè đó chip 4 mặt là chip đời mới nhất hiện hiện nay nha anh em bốn mặt đời mới nhất hiện nay đây mình để lên chỗ đây cho anh em thấy nè anh em không thấy được đúng không đây anh em không thấy được đúng không mình đó mình ở đây mà cũng hơi khó thấy nè anh em nhìn kỹ nè đó ok không rồi một con 6 nè một con 4 nè để mình rút cho anh em coi nè một con 6 một con 4 nè đó mình để luôn cho đây cho anh em coi một con 6 và một con 4 nè thấy không đó cái chip 6 mặt mình á thì 500 nó sẽ ít còn cái 4 mặt 500 không hít anh em nhớ kỹ cho mình 500 không hít đó bao cho anh em 500 không hít rồi và cái thằng 4 mặt và cái thằng 6 mặt nó có những cái lợi thế gì thì mình sẽ nói luôn bây giờ này cái thằng 4 mặt á, thì 500 không hít và đánh được hai máy đồng thời một lúc hai máy nha anh em hai chip đó báo cho anh em hai chip luôn ok chưa báo cho anh em hai chip luôn còn cái sáu mặt đó thì chỉ có một chip độc quyền thôi đó anh em nào chơi nhiều chắc cũng đã biết rồi đúng không rồi thì đây nè hiện tại mình đã làm sẵn một bộ bầu cua đây bốn mặt và hai máy cho anh em luôn rồi bây giờ để mình test luôn cho anh em coi nha đó mình có ghi một cái tờ giấy đây gà một này, hai bầu hai cua ba cá bốn nai và tôm không rung nha anh em đó một rung hai rung ba rung bốn rung mình sẽ để cái tờ giấy ở đây đó anh em thấy mà đúng không rồi thấy rồi đúng không hiện tại á, cái bộ này nè anh em bắt qua được khâu nhôm nha anh em <coughs> đó bắt qua được khâu nhôm anh em để cho mình này bắt qua được khâu nhôm rồi bây giờ nè mình sẽ mở máy lên đó mình để trên đây cho anh em thấy nè đó khi á, mà nó máy nó rung á, nó sẽ rung từng nhịp từng nhịp là anh em thấy đèn nó báo nha anh em đó anh em đếm cái nhịp giùm mình nó <coughs> nó rung bao nhiêu nhịp thì anh em đếm bấy nhiêu nhịp giùm mình ok chưa rồi nai và tôm là sẽ không rung nha anh em, anh em nhìn kỹ bên kia đó bây giờ này bắt đầu này mình sẽ test cho anh em mấy cây nha đó thâu nhôm nha anh em thâu nhôm thì không có đồ đạc nào qua hết nhưng con chip này qua được thâu nhôm thâu nhôm ok chưa một nè hai ba một 2 3 3 rung 3 rung thì sẽ là con cua nha anh em dở nè anh em đó tắt tay vào cua đó, ok chưa rồi tiếp theo nè một một rung anh em ơi một rung là con gà nha anh em đó anh em để trên tờ giấy cho mình con gà một rung nha dở nè đó anh em thấy không mình test từng con cho anh em coi cái này gọi là mình test sẵn cho anh em coi nè rồi xong á xong cái cây này nè mình sẽ bỏ thêm hai hộp nữa được chưa anh em đó hai hộp nữa cho nó ok chưa đó tôm và mai là sẽ không bao giờ rung nha anh em rồi ok chưa giờ lắc này rồi không rung thì anh em đánh tôm mai cho mình tải vào tôm mai cho mình đó đánh nha dở nè có tôm đó, anh em để nè có tôm ok chưa tiếp theo nè rồi vẫn không rung cái này mình sóc hơi nhẹ hình như là vẫn về tôm anh em dở nè à nai đó nai và tôm giờ không rung anh em rồi tiếp theo đó, mình phải sóc mạnh mạnh lên vẫn không rung anh em không rung tôm nai cho mình dở nè có tôm đó tiếp theo này anh em để mình rồi không rung vẫn là tôm mai nha anh em dở nè đó đẹp đúng không tiếp theo này anh em rồi vẫn máy vẫn không rung nha anh em mình dở nè tôm nai đó. đó hai tôm một cua để mình ráng lắc cho nó rung thì như tay mình chỉnh một rung anh em một rung một rung là đã về gà anh em tắt tay về gà cho mình đó, bao nhiêu đánh tóc tay bừa gà mình dỡ nè đó, anh em thấy không mình sẽ test cho anh em thêm hai cây nữa thôi nha đó. rồi tôm và nai anh em dỡ nè hai tôm đó. tiếp theo là một hai ba bốn bốn là cá nha anh em tắt tay về cá cho mình bao nhiêu bán nhà đánh cá cho mình dở nè đó anh em thấy không hai bò một cá rồi bây giờ nè mình sẽ nói cho anh em biết nè là nó chơi như thế nào đây khi á, anh em mình đi chơi á, chỉ cần á, cho mình á, hai cái rung đây ngày xưa mình là chỉ có một thôi nha anh em đó chip 6 mặt thì một còn bữa nay á, là chip 4 mặt chip 4 mặt bao cho anh em test về 500 nha anh em đó bao cho anh em test 500 thoải mái ok chưa đó và đồng thời được hai máy báo rung cho anh em nữa đó đây chip cực kỳ nhỏ hồi nãy mình đã dỡ cho anh em xem đúng không chip cực kỳ nhỏ đó rồi khi mà anh em đi chơi gặp bất cứ một cái thể loại gì cứ trực tiếp liên hệ với mình đó mình sẽ giải thích cho anh em bất kể mọi loại đồ gì nha và nhà mình có làm đồ cho anh em luôn nhận làm đồ cho anh em từ bầu cua tài xỉu sóc đĩa bài lá đó anh em nào á cần thì cứ liên hệ tới mình theo hai số điện thoại trên 0981 521 779 0966 521 779 mình sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em đó mùa dịch đã qua rồi thì chúc cho anh em mà toàn thành công anh em nào xem cái video này xong á nhớ cho mình xin một like và một subscribe vào kênh để mình có cái động lực mình làm tiếp nha anh em rồi chào tất cả anh em